ponchea wakala la haolonde ponchea tho na chi to to kho không biết what you want more li li li li ali to li li li li ali to pussy hai kia no no li hai kia no no vì có lo hong din de vì có ponchea lo tho không biết what you want more pussy lời kia chi bố cũng non hôn trò to nhớ có xả lớn cho cú lá hao yếu chiều lú bọn chơi chỉ thở thở, chỉ thở ai kể chung bò, hồng đẹo ai chạy ai mó có theo yếu tàu cú mong ai có tù lú lú lú lú lú cho cú lú lú lú lú cho cú yếu tàu long oan nhưng rộng na thôi lẹ na nguyện lú lớn luôn đen đây yếu nhau ai kể thì. 红点的，一个半截骆驼，红边我吹我摸，肚子里贴西坡，苦恼弄着个。 nghĩa có xã lớn cho cú Lá hao yếu chịu lú Bọn chơi chỉ thó thó Chỉ thó ở kê trên bó Hồng đèo ở chạy ở mó Có thê yếu tàu cú Một ở có tù lú Lú lú lú lú ấn cú Lú lú lú lú ấn cú Yo tao long oan ni rong na Thôi lẹ na Viết lù lớn lương đen đê Yo nhô ở gây gì Bụt xì lời thia lý